ngọt ngọt ngào đến mấy cũng tan thùng mây dại khờ đùa ấy khi đan bàn tay yêu thương trao hết chi dư lại đây em gầy xem như em trắng mây nỗi buồn em giấu sâu lớp màn mưa gương cười khi biết lại cờ thôi khi đan bàn tay yêu cầm trái khi giữ lại đây cơn mưa lặng lặng ngọt ngào đến mấy ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây dại khờ đuối khi đang bàn tay